chưa dạ, rồi nay sinh nhật Jixi nha đốm đèn thổi nến nha con 14 tuổi nha bây giờ happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday